trà ừ. thơm của anh ạ à. nhài đúng không anh trà sen đấy à trà sen ạ à? hôm qua phơi ở đây là động cả xương trên lá sen để pha cho em đấy <laughs> à dạ thế tình hình cuối năm thế nào cuối năm thì công việc của em vẫn rất là ổn à. nói chung là tiền nhiều quá không biết để đâu cho hết đang phấn đấu là xây một căn nhà xong rồi à, mời anh sang về à, xây kiến trúc cho em căn nhà đấy sao cho đẹp anh rất hân hạnh luôn đấy <laughs> dạ vâng à. ờ, nhưng mà anh ơi rõ ràng là anh em mình là lẽ ra là bây giờ là phải đi tham quan căn nhà đấy sao lại ngồi đây uống cà phê hả anh à thế em từ lúc vào đây em chưa biết đây là vào đâu à không ạ đây là cái ờ, khuôn viên của cái ngôi nhà mà anh em mình ờ, chuẩn bị đi vào xem đấy <laughs> à thế ạ ờ <laughs> Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kiến trúc Vinamic. Tôi là Như Lê và bên cạnh tôi là anh Sang kiến trúc sư, người đã tạo nên cho rất nhiều căn nhà đẹp. Và ngày hôm nay thì chúng tôi không ở Ninh Bình mà lại đang ở một căn nhà tại Phú Thọ. Vâng, à. anh có thể uh, chia sẻ cho em là tại sao mà bước vào căn nhà này mà cái khoảng không gian chúng ta đã có một cái khoảng không gian như một quán cà phê đẹp thế này mà lúc đầu em vào em tưởng là quán cà phê em lại tưởng là anh hôm nay thư thái mời em thưởng trà. À, dạ thôi cuối năm bận thì anh em mình phải tìm cái căn biệt thự nào mà nó có nhiều sân vườn để mà xả stress ờ, vừa có thể là vào công việc này dạ. vừa có thể uh, thư giãn cùng với cả những cái khuôn viên của những cái căn biệt thự đấy đúng không vâng ngôi nhà trước mà anh em mình tham quan thì là ngôi nhà tại ninh bình thì uh, so với cái căn nhà ở phú thọ này em thấy cũng có những cái điểm chung đấy chính là có những cái khoảng không gian vườn này ừ. rồi là bể cá này rồi là uh, một cái không gian để có ghế ngồi và mình ngồi mình thưởng trà mình nhìn được vườn và mình có thể xem được đàn cá đang bơi ở dưới nước à. đó với một cái ờ, công trình này nó có một cái quy mô ờ, lớn hơn một chút vâng. cái uh, diện tích khu đất còn lớn hơn vâng. diện tích uh, dành cho sân vườn nó nhiều hơn tại vì đây là vùng đất thanh sơn nó nói gì gì thì nói thì đây vẫn là một cái nơi mà uh, rất là thiên nhiên rất là đẹp vâng. đấy thì uh, công trình này thì cũng được xây dựng lên và cũng mục đích là để ở và nghỉ ngơi nên chính vì vậy mà anh chủ đầu tư đã có một cái, ờ, cái, cái nhu cầu ờ, cấp thiết đầu tiên đó là phải có được cái khoảng ờ, giải trí sân vườn rồi các cái nhu cầu giải trí về bơi thư giãn để tiếp khách ở ngoài vườn như này. Vâng. Đấy. Tức là những căn nhà khi mình bước vào mình cảm thấy như là một khu resort cao cấp luôn. Đúng rồi. Chứ không phải là một căn nhà bình thường nữa. Chính xác và khi mà ngồi ở đây thì em còn quan sát được là cả bể bơi ở phía bên kia Đúng rồi. Nên bây giờ anh em mình có thể đi ra đấy được không ạ? Okay. Em ờ, em nhìn em thấy hào hứng quá. Ok. <laughs> nhà mà có cây cỏ xong lại còn có cả bể bơi như thế này thì thật sự là sẽ đem đến cho người nhìn một cái à, sự thoải mái và rất là thư giãn em chỉ tiếc là ngày hôm nay trời quá lạnh chứ không chắc là em xuống em bơi vài vòng rồi <laughs> đúng rồi đây là cái khu vực mà rất là giá trị vào những ngày hè của căn biệt thự này à. nơi đây mà uh, hoạt động uh, bể bơi này hoạt động nâng cao sức khỏe này Một rồi lưng lại làm tiệc nướng bbq ờ, à, đúng nhờ. rồi đúng rồi đây khu vực này khu vực này chính là cái khu vực mà mà mà sau này ờ, ví dụ như là có thể nướng ở đây này dạ. hoặc nướng ở cái bên cái tròi mà anh em vừa ngồi ở kia dạ. đó là vừa vừa chơi vừa tắm vừa ăn uống vừa cả nhạc dạ. ở đây nữa rất là đẹp đúng không nhưng mà em đang thắc mắc là ví dụ uh, em để ý là có những ờ, căn nhà sẽ thiết kế bể bơi theo kiểu là hình chữ nhật à. để cho nó kiểu nhìn nó to to ấy. Nhưng à. tại sao bể bơi này lại theo kiểu vòm và hình tròn tròn như này ạ? À, bởi vì đây không phải là cái bể bơi thi đấu nó là một cái bể bơi uh, vừa kết hợp cảnh quan vừa kết hợp cái nhu cầu uh, bơi thôi vâng. thì chính vì vậy mà cái hình hài này nó là cái hình hài nó liên quan đến cái thẩm mỹ của kiến trúc để hòa quyện rồi những cái đường cong này nó tạo ra cái sự mềm mại trong sân vườn vâng. đó để kết hợp với một cái thế đất nó không được vuông vức với cả những cái đường uốn lượn của các cái bờ cỏ ở ở đây ở công trình này như đây có để ý cái ờ, chỗ bức tường sần sù kia uh, nó thế nào không? Uh nó là một cái ờ, thác nước ẩn trong cái bức tường đấy à thì bảo sao em thấy có cái vệt nước nhưng mà à, à, cái đấy thì đến khi nào đến buổi chiều anh sẽ mở cho như đây xem à. thì lúc đó cái hiệu ứng ờ, sân vườn và hiệu ứng tất cả cảnh quan đây nó sẽ hiện lên một cách ờ, hay ho hơn. Vâng. Em cũng thắc mắc là tại sao lại có bức tường như vậy hóa ra là một cái thác nước. Đúng rồi. Thế đúng thì rồi. quá là hữu tình còn gì nữa. Đúng rồi. Và em để ý là uh, gia chủ cũng khá là tạo nhiều không gian ừ. để uh, tức là ở kia anh em mình ngồi sau đấy lại có cả một khoảng ở đây nữa à. có ờ. thể là dành cho buổi uh, cuối tuần tụ họp gia đình đúng không anh đúng rồi. ngồi kia cũng được hay ngồi đây cũng được đúng đó đó đi đi ra đây anh chỉ cho như lên một cái không gian này ở một cái sân vườn rộng như này ấy thì những cái công năng để bố trí cho một cái khu vườn nó đầy đủ và vừa mang tính chất là uh, thẩm mỹ trong ngôi nhà vừa Ờ, có những cái nhu cầu ừ, gọi là bình dân bình dị thì đây chính là cái khu vực mà đã được quy hoạch ờ, để để để tăng gia sản xuất đây à. trồng rau đây <laughs> vâng. đấy đúng không hay quá thì đây là thực ra nó là cái không gian mà ờ, không phải là là quá xa xỉ hay gì cả đúng nhưng vâng. mà nó vâng. lại nên có ở trong cái cuộc sống ngày nay để cho đúng có rồi. thể là là những bạn nhỏ bạn ấy có thể ra đây bạn ấy hiểu về những cái cây cối mà các bạn được ăn hàng ngày đúng không thực sự đó không phải điều xa xỉ nhưng mà em nghĩ đó là một cái điều cần thiết bởi vì là bây giờ ví dụ như là ra ngoài chợ mua nhiều khi mình sẽ lựa chọn những cái sản phẩm nó không sạch, không sạch thế tại sao mình không tự ở nhà mình trồng à. mình chăm chút và mình ăn nó mình cảm thấy là tự tin hơn và anh lại nghĩ là nó lại là có một cái ý nghĩa là thì ờ, đôi khi nó là cái mà niềm vui trong cuộc sống ấy làm được lao động những cái việc nhỏ nhỏ để phục vụ cho chính mình thì nó lại là cái giá trị lớn hơn là cái nên là mình đi ra chợ mua về rồi là nấu nướng đúng không? Vâng. Đó. Em cũng có hỏi rất là nhiều người mà họ đã uh, có quá nhiều tiền rồi, ừ. họ thành công trong cuộc sống ừ. hoặc là những người thành đạt thì uh, khi mà em hỏi rằng là ước mơ của họ là gì thì cái ước mơ của họ không phải là họ sẽ đầu tư này đầu tư kia hay là họ đi du lịch hay xa xỉ à. cả mà cái ước mơ của họ lại chính là họ có một cái khu vườn thật là lớn à. để họ có thể chăm sóc và mình uh, dành thời gian cho nó ừ. mình tận hưởng và mình cảm thấy là mình nhẹ nhõm Đúng kiểu rồi. đó, thư thái đó thì đi ra đây anh lại dẫn em ra một cái ờ, không gian rất là hay vừa đấy mà anh em mình ngồi đúng không vâng. thì ở đây đó là cái ờ, cái khu vực bể cá đây bể cá này nó cũng rất đặc biệt nó được uh, trải dài từ phía cổng đi bộ trải dài theo hướng hướng đất cơ vâng đây em để ý có cây cầu đây đấy còn đây là cây cầu cây cầu này xong rồi đứng cho cá ăn đó nhìn rất là chiêu Ngoài ra thì em để ý lại còn có ờ, các cái ờ, bậc đá to như thế kia để để có thể đi hẳn ra đúng, đúng rồi anh? đúng rồi đây nó Chơi một cái cá. hồ cá mà nó uh, một cái tạo hình nó ngẫu nhiên vâng. đó nó tạo ra cái sự tự nhiên trong cái khu vườn này hôm nay anh em mình đến đây nó do là cái cái mùa đông ấy cây vâng. nó chưa được uh, được được nó đang thay lá nên là những cái cành cây nó đang chưa được nhiều lá chứ còn cây này là cây gì anh nhỉ đây là cây sung à, cây sung ạ đó à. Có cả cây sung thế này à. nữa thì em có thấy là ờ, cái cái cái bể này nó có gì đó khác so với những cái bể mà bể cá mà anh em mình nhìn không ví dụ đây là em có tưởng tượng ra nó như giống như một cái cái con suối không đúng rồi ạ đây là bức thác ừ, chảy từ trên chảy xuống và xuống mới mới xuống hồ vâng kia lại là cây cầu nữa đó và cái đây nó ở đây nó có một cái mà anh chị chủ nhà cũng rất là thích đó là Đấy, nó thể hiện miêu tả đúng như một cái lòng suối của tự nhiên nó có một quãng dài vâng. đó nhiều công trình thì uh, nó chỉ là do diện tích ngắn thì là chỉ trên thác là rơi xuống hồ luôn vâng. đó là anh nói thì em mới để ý kỹ là nhìn uh, nó gần như là một con suối thật ừ. luôn đấy chẳng qua là thu nhỏ lại thôi đúng rồi đó, tại vì thanh sơn thanh sơn là một cái vùng đất uh, nó cũng có những cái đồi núi có những cái thì đây là đang là một cái cái cái đưa những cái cảnh quan từ thiên nhiên tự nhiên áp dụng vào trong cái ngôi nhà này thế cái quá trình mà mình để mình tạo nên con suối này nó có cầu kỳ không anh em thấy là cả cái việc mà chọn đá nó cũng khó ừ. đúng không anh chọn những cái viên đá to đó đá này nhá này. em hình dung nó cũng là những cái hòn đá cuội ở suối vâng. chứ không phải những hòn đá đá đá mà ở trong vách núi xảy ra mà đúng là hoàn toàn là đây là đá được chọn lọc tự nhiên dạ. những hòn đá cuội này ở dưới dòng suối nhặt về để xếp vào đây vâng đó. rất là cầu kỳ tỉ mỉ đúng rồi đó thì uh, cái không gian buổi tối nó sẽ lung linh hơn thì đến uh, tối dạ. sẽ vâng. có những cái cảnh quay đấy cho mọi người cùng xem cùng trải nghiệm dạ. cái cảnh tối nó như thế nào đến tối chắc là ở đây có đèn này đó. xong rồi ở chỗ uh, bể bơi cũng có đèn lên đúng không đúng anh? rồi đúng rồi thế thì nếu em mà là chủ nhà này chắc em cũng chỉ muốn ngồi ngoài mãi thôi <laughs> đó thế bây giờ chúng mình hãy cùng khám phá vào bên trong xem có những cái điều gì đặc biệt anh nhỉ ok dạ. bây giờ mình đi vào trong nhá dạ vâng được à, đây anh em mình đang đứng ở đây là cái không gian phòng khách của cái ờ, căn biệt thự này thì anh cũng bật mí cho như lê một cái uh, nó là như này căn biệt thự này đó là căn biệt thự kết hợp với cả kinh doanh ở phía trước của gia đình anh chị à, dạ. đó chính vì vậy mà cái vị trí của nó cũng đặc biệt mà vừa nãy anh em mình cũng đi vào cũng là một cái lối đi ở phía đằng sau từ vườn ờ. đi vào trong nhà thì đây cũng là cái lối mà tiếp những cái vị khách thân thiết nhất của anh chị ấy, đi vào bằng cái, cái lối đi này dạ. qua vườn rồi vào nhà thì cái vị trí không gian phòng khách này nó cũng được đặt ở phía sau nhằm cái mục đích là tiếp cận nhiều nhất đến cái khoảng sân vườn đã được bố trí ở phía sau vâng. đó gọi là cái không gian hướng nội đấy dạ. đúng không đó thì ngồi vào đây thì như thế thế nào một cái ờ, không gian ở đây thì không gian ờ, em nghĩ rằng là nó mang đến một cái uh, hơi hướng ừ. nó vẫn uh, theo kiểu là mang tính thiên nhiên nhé ừ. bởi vì là ở ngoài chúng ta có núi non rồi thác nước này ừ. nhưng mà khi bước vào bên trong thì đây à. trước mặt em uh, em cũng tưởng tượng ra được là cái vòm kia có phải là uh, đó là một cái ý tưởng của anh đấy chính là hình núi đúng không anh à. núi non đúng không anh ừ. và kia hình tròn tròn là mặt trời ạ à? chính xác đó à. thì đây cũng là cái bức mà bên anh và Ờ, anh chị chủ nhà rất là tâm huyết rất là thích vâng. đưa được làm sao đưa cũng là một một cái lối đi vào nhưng được cách điệu đi đi vào và các điệu những hình uốn lượng này nó tạo ra một cái cảnh quan nó đưa nó gần từ bên ngoài sân vườn của mình vào trong đến cái căn nhà này vâng. bản chất là cái um, phong cách thiết kế ở đây nó hiện đại tối giản vâng. mọi thứ để dành cho những cái sự nó gọn gàng ngăn nắp và và và nó gọn gàng thôi thì đó cái nối đi cái vách này nó được ờ, được uh, tính toán được mô phỏng để tạo ra được cái uh, hình dáng của những ngọn núi rồi những ánh sáng mặt trời vâng đó. trong đó lại còn có đèn nữa đúng rồi nhìn rất là đẹp đó thì cái này để đèn để tạo ra cái hiệu ứng khi mà thị giác trong nội thất vâng ngoài ra nó cũng tạo một cái tính thống nhất tức là bên ngoài thì nó cũng có những cái hình ảnh như vậy ừ núi non như vậy ừ. và bên trong cũng mang những cái hình ảnh như vậy vào trong phòng khách Đúng rồi. thì nó sẽ là một thể thống nhất hơn và ngoài ra thì còn có bộ sofa nó cũng là gỗ gỗ ốc chó gỗ, đó à, gỗ ốc đây chó là gỗ, uh, uh, sofa gỗ ốc chó thì với kiểu dáng nó đơn giản nó uh, rất là uh, gọi là gì nhỉ uh, anh có thể mô tả nó là một cái model mà đơn giản này và xu hướng nó của tương lai nó không dườm dài và ngồi đúng là để để ờ, để để thưởng thức để chạy để mà mà mà được hưởng thụ chứ không dạ. phải là một cái bộ ghế mà mình để ờ, ờ, nó cồng cành phô trương dạ. đấy bước vào đây là một cái không gian mà anh cảm thấy nó rất là đắt giá ở cái không gian này Đấy. Vâng. như bao nhà thì đây nó cũng chỉ là một cái lối đi từ không gian này đến không gian khác Đấy. Vâng. nhưng đặc biệt ở đây anh lại thấy nó có một cái sự kết nối đặc biệt và tạo cho một cái cái, cái không gian nó rất hay thì đó chính là cái khu vực tiểu cảnh đã được bố trí ở đối diện cái sảnh thang này vâng. đó em Đúng thấy nó vâng. có cái gì em đặc thấy biệt rất không? là hay bởi vì ờ, thường thì khi mà vào trong nhà mà có một cái không gian mà mình nhìn thấy nước như này xong lại thấy thác chảy này kia mình lại còn nhìn được cả cái con cá ừ. của mình như thế nào đúng không anh đúng. và hình như cái cửa này có mở ra được không anh mở được chứ à mở được đó, đó à, đây là rồi. cái ờ, hệ thống cửa trượt ra đây Đấy, thế là bây giờ có thể đứng ở đây xong rồi cho cá ăn ở đây, nghe tiếng ờ, nước chảy Đó, đây đúng. là một cái không gian mà uh, bởi vì cũng là một nhà ở mặt đường lớn để kết hợp à. kinh doanh nên là nó cũng sẽ uh, bị hạn chế về về cái cái tiếp giáp của giữa hai giữa một mặt của cái nhà liền kề Đã. Ừ, thì đó đây chính là cái khoảng giếng trời mà mấy anh đã tách ra để uh, dành cho cái không gian nó xuyên suốt từ tầng 4 đến tầng 1 để tạo ra cái khoảng thoáng cho cái ngôi nhà như thế này à. thì đó một cái thủ pháp nữa mà được bên ờ, anh ứng dụng đó là cái vách tường kính này dạ. nó tạo cho em thấy nó mặc dù là một cái bể âm dưới sàn nhưng mà nó tạo cho ờ, em cảm giác như là một cái bể bể trong, kính vâng, đúng không bể kính thông suốt để nhìn lên được dạ. cá khi nó sẽ nổi lên trên cái mặt nước mà mình có thể nhìn Thế thì con cá Như là bể ngoài kia thì đôi khi mình phải cho cá phải ăn, cho thì ăn. mình mới thấy được những đúng con rồi. cá của mình Nhưng mà ở đây thì mình chẳng cần cho ăn mà mình vẫn có thể đó. ngắm nhìn được những con cá Nó giống như em vào trong thủy cung đúng không? Vâng, đúng rồi, thủy cung <laughs> Thủy cung là nó sẽ kiểu là mình nhìn qua nước trên vách kính và nhìn cá mươi lượn trên trước mặt mình Thiếu mỗi nàng tiên cá anh ạ <laughs> Đó, vâng. thì không gian này là không gian mà anh thấy uh, đáng để cho ừ, mọi người có thể ứng dụng được vào cái ngôi nhà của mình Nó... À một cái hy sinh nhỏ một vài cái mét vuông thôi nhưng nó tạo ra cái giá trị sống lớn đấy gió tươi vào thẳng nhà đó thật ra thì để hy sinh những cái ờ, khoảng nó nhỏ như này ừ. nhưng mà nó lại được những cái giá trị lớn hơn nó lại khiến cho căn nhà rộng hơn ừ. đó nó lại khiến cho căn nhà có những cái thú vị hơn Chính mà xác. ví dụ những khách tham quan người ta vào người ta có thể nhìn thấy là người ta cũng sẽ cảm thấy rất là trầm trồ với những cái góc như thế này chính xác đó thì ờ, vừa đấy anh cũng nói với em đúng không đó dạ. là một cái ngôi nhà à, ngôi nhà này thì là được ở và kết hợp với một cái không gian kinh doanh ở đây kinh doanh mà nó là đam mê của gia đình anh chị một cái uh, đam mê thôi dạ. anh chị làm và để chủ yếu để để để mà ừ, sống cùng với ờ, cái mặt hàng kinh doanh này để để cho thú vui của ừ, hàng ngày của anh chị thì đó anh ra đây mình đây là cái lối mà anh em mình sẽ đi ra cái khu vực kinh doanh này dạ. xem có gì đặc biệt nhé dạ. Qua những năm tháng anh ở đây anh đã học được nghề của anh chị rồi đấy Ồ, oh, đây là cửa hàng uh, quần áo nam ạ Đây là một cửa hàng uh, may âu phục à, là, Công đê các tông của anh chị oh. Đó, thiết kế anh chị tự tay vẽ ra wow. Vâng. Và uh, may cho mọi người ừ. Đấy Thì, uh, à đây rồi <laughs> Cần anh uh, cho cô bộ không? Vâng, anh học được nghề đấy Đón Tết Ui rồi đâu ờ, đâu anh anh anh thử đo coi là xe xem anh có đo được không nào. Bây giờ tỉnh đấy. Ôi, em em thấy cái tay này cầm là là sai sai rồi này, à, đấy à? là sai rồi. Thế rồi, thế thì anh học anh lại. phải tính đầu này chứ. Ờ, đấy đấy anh đấy. cầm ngược đầu rồi. Đấy, vâng. thế thì. Đây cả cái thước này nữa anh. <laughs> đó, chỉ thế này thôi mà anh chị tạo ra uh, những à, cái, uh, cái trang, phục rất là đẹp. trang phục rất là đẹp. Em thấy là nhìn vào những cái trang phục mà anh chị may thì em đã hiểu rằng là tại sao cái căn nhà nó lại chỉ được chỉnh chu và ừ. ừ tinh tế như vậy đấy cũng chính là góc nhìn của những người chủ nhà có cái những cái góc nhìn tinh tế ừ. thì đôi khi nó sẽ là một sự kết hợp lại còn kết hợp được với anh là người mà có thể nghĩ ra được những cái um, thứ sáng tạo ừ. thì không thể nào mà ngạc nhiên khi lại có một căn nhà đẹp như này được đúng không thì uh, ở đây là một cái phòng uh, uh, kinh doanh trưng bày và cái lời anh chị uh, tiếp khách đến uh, may đo rồi à. đến uh, có thể trò chuyện về nghề của anh chị thì đương nhiên một cái không gian mà kinh doanh thì nó sẽ có gì đây là cái uh, bàn quầy này vâng. đó hệ thống bàn tiếp khách này đây là hệ thống uh, ngăn kệ đựng vải này và đây một phòng thay đồ nó được vâng. ẩn ở trong uh, cái uh, nền tủ này vâng, rất là đó hay. nó sẽ tạo cho một cái không gian nó cũng tương đối sang trọng đúng không dạ vâng ví dụ mà khách quý đến ờ, thiết kế ờ, xong bộ trang phục thì có thể vào xong rồi tham quan nhà luôn anh nhỉ à. <laughs> một vâng. lối cửa đi vào Đấy, anh thì như ờ, không biết có như có giống anh không anh thì rất thích cái tông màu này nó được ứng dụng nhiều trong cái uh, thiết kế nội thất hiện đại ngày nay dạ, vâng. nó là một cái màu ghi nó cũng là cái màu nó rất là uh, theo anh với góc độ chuyên môn của anh thì anh thấy nó là cái màu rất là dễ chịu về mặt uh, thị giác và nó tạo cho cái cái sự ờ, trầm lặng hoặc là nó tĩnh hơn trong một không gian nhưng mà nó cũng ừ. sẽ là một cái màu mà nó thể hiện được sự sang trọng sang trọng đúng không là đẳng cấp nữa đẳng cấp đó đó một cái không gian kinh doanh ngay cái mặt đường uh, trục phố lớn này thì uh, được sử dụng bằng những vách kính cảm giác nó rộng rãi và sạch sẽ và yên tĩnh đúng không vâng ạ lúc nãy thì chúng ta tham quan căn nhà thì là mang hơi hướng uh, về uh, sự cổ kính và ừ. có một chút ờ, thiên nhiên ở trong đó ừ. thì đây khi mà sang ờ, cái ờ, căn phòng mà nó mang tính chất là kinh doanh thì nó có một cái sự hiện đại luôn nó khác hẳn luôn hoàn toàn nhưng mà nó vẫn có những cái tối giản trong đó ừ. thì ở cái không gian kinh doanh này thì đương nhiên là một cái kinh cửa hàng kinh doanh kết hợp với cả việc ở thì cái một cái nhu cầu mà luôn cần có đó là một cái phòng nghỉ cho nhân viên thì vâng. cũng đã được bố trí ở cái không gian này Vâng. thì uh, nó được bố trí ở, ở không gian sau đây và dưới tầng 1 này thì cái công năng của nó sẽ có là phòng khách này một cái phòng kinh doanh này và một cái gara và một cái phòng ở nhỏ để cho giúp việc và cho cái ờ, nhân viên của anh có thể nghỉ ca vâng. ở ở cái không gian này đó và nó em thấy không nó sẽ được ngăn cách bởi cái cửa này vâng đúng rồi đấy cái này là làm bằng kính đúng không anh? À đúng rồi Đây là cái vách thang này được ốp kính à, Em thấy để ý là nhiều nhà thì có thể là xây bằng ờ, gạch bình thường hoặc đúng là rồi. ốp tường bình thường Mà đây lại là làm bằng kính thì có cái lý do gì không ạ? Ừ, thì mục đích là sáng này, vâng. sạch này, hiện đại Dễ lau chùi Dễ lau chùi Và hơn nữa là nó là nó là một cái vật liệu của ờ, của, của cái thời đại vâng. và em hình dung là nó cảm giác như là làm cho cái cái thang của mình nó chỉ nó hơn một mét thì khi có kính vào nó được phản chiếu nó như cái gương ấy dạ vâng. nó cảm giác mình rộng hơn em có thể nhìn được cả em ở trong này luôn đúng không rộng cái hơn. kính này nó cũng sẽ phải có những cái đặc điểm gì nó khác biệt chứ đúng không đây có phải là kính cường lực không ạ đúng rồi đây là kính cường lực đấy kính cường lực màu đen thì màu đen thì đó như anh nói thì nó được xuyên suốt nó là cái những cái màu mà nó tạo ra cái, cái uy nghi riêng của vâng. cái dạ. màu đen này uy lực và uh, sang trọng À, mời Như Lê vào đây Wow đúng như những gì mà em tưởng tượng hoặc thậm chí là hơn bởi vì em nghĩ rằng là uh, đối một gia chủ mà tỉ mỉ tinh tế từ phòng khách rồi ngoài vườn các thứ thì chắc ừ. chắn phòng ngủ sẽ phải có những cái gì đó ấn tượng và độc đáo rồi ừ. thì khi mà bước vào em thấy ngay luôn là giường em không thấy theo kiểu thiết kế thông thường à. mà lại là giường vát hình tròn như này đúng rồi đây là một cái ờ, mẫu giường uh, tròn nó có rất nhiều ưu điểm tạo cho không gian nó được uh, rộng hơn, rộng hơn này à. đi lại dễ dàng hơn này không bị Đúng cấn rồi. bởi những cái góc cạnh của giường vuông thông thường nữa vẫn là những cái tông màu chủ đạo là màu nâu và màu uh, ghi xám sẽ khiến cho căn phòng trở nên uh, nhìn nó tối giản nhưng ừ. mà nó vẫn tinh tế và vẫn có cái tầm sang trọng và đẳng cấp trong đó đúng rồi đây đây là một đây cái khu vực mà anh luôn luôn uh, thích trong bất cứ một cái căn biệt thự nào bên anh thiết kế là luôn luôn đưa những cái không gian chính được nhìn ngắm cái ờ, khoảng không ờ, và khoảng sân vườn vâng. Đấy, một phòng ngủ ở tầng 2 lại được ờ, như là đang ở tầng 1 vâng. đúng không tầng 2 có thể ngày nắng đẹp rồi có thể hai vợ chồng ra đây ngồi ngắm phố phường buổi tối chẳng hạn và vẫn có cảnh quan vẫn có những góc ừ, chiêu để để để để chụp ảnh uh, lưu niệm thoải mái đúng không? Vâng. Vâng. là gia chủ cũng là người rất là yêu thiên nhiên ừ. ờ, tất cả mọi góc ngách ở trong căn nhà có thể tận dụng được uh, tối đa để có thể uh, cho thiên nhiên vào trong đó ừ. đúng không anh đó một cái nữa mà anh cũng uh, nói là bởi vì là một cái công trình nhà mặt phố ấy nên là cái sự ồn ào và nhất là phòng ngủ ở ngay mặt đường như này dạ. ồn ào là không tránh khỏi thì cái hệ cửa và được sử dụng ở trong cái ngôi nhà này cũng là một cái cửa mà uh, anh chị cũng rất là tâm huyết vào nó là dùng hết bằng hệ Ờ, cửa bằng kính hộp để mà giảm ồn và chủ yếu sẽ là giảm ồn chống nóng các thứ để tạo ra được cái không gian yên tĩnh đủ yên tĩnh yeah. Dạ. mặc dù đứng sát phố phường đó thì ờ, ví dụ anh mở cửa mở ra, ra phát là ồn luôn à, nó sẽ à, rất ồn và khi đóng nữa. đóng vào một cái thì cái sự yên tĩnh nó lại trả lại trong cái ờ, không gian này yeah. Dạ. thì nó không sẽ không ở nó sẽ có một cái giá trị về mặt tinh thần đúng không? Dạ yeah, vâng rồi, bước vào không gian này thì anh nghĩ là anh không nói gì nữa Vâng Thì em... cho Như cảm nhận đi Dạ vâng, cái cảm nhận đầu tiên của em đó là mình đang từ cái phòng ngủ của anh vợ chồng ừ. anh chị chủ nhà thì là một cái không gian nó rất là ấm cúng và ngoài ra thì là tông màu chủ đạo là màu nâu và màu ghi đúng không anh? Ừ. Nhưng mà khi bước vào cái phòng này thì lại khác hoàn toàn luôn tức là tông màu chủ đạo là màu ghi xám ừ. màu ghi sáng và ghi đậm ừ. đó ngoài ra thì em em đoán nhá em đoán không biết có đúng không ừ. là cái uh, chủ nhân của căn phòng này là một người làm về nghệ thuật hoặc là cái cái thiên hướng về nghệ thuật ừ. bởi vì là khi bước vào căn phòng em cảm thấy nó rất là khác so với những cái căn phòng bình thường phải là những người có gu và những người có một cái chiều cái ờ, góc nhìn sâu về nghệ thuật thì mới có thể nghĩ ra một cái căn phòng như thế này đúng không à. anh bởi vì là đây ví dụ như em thấy là cái bức tường đây cái lúc mình bước vào ấn tượng ngay về cái chỗ này rồi kia là thạch cao đúng không ạ cái tường mảng tường bên ngoài là thạch cao đúng không anh mảng tường kia sẽ là bức vách thạch cao để ờ, để để giả cái cái hiệu ứng vâng. làm cho sâu cái cái cái ờ, cái nền ờ, gỗ bên trong ra hắt đèn là ờ. khi hiệu ứng sáng nó tạo ra cái hiệu ứng dạ. 3D nó 3D thực. Dạ. Thế bên bên trong là gỗ thật hả anh? Bên trong là gỗ thật. À bên trong là gỗ thật. Đấy. Em lại được xử đá lý uh, để ứng dụng vào trong uh, phòng ngủ. Vâng. Như em cũng uh, vừa nói ấy, thì đúng đây là chủ nhân của căn à, của cái phòng này là một uh, anh uh, làm về nghệ thuật. Vâng. Đó, làm về thời trang. Vậy thì là cái thiên hướng đã là người trẻ và làm thời trang thì thiên hướng là sự tối giản là đúng là luôn luôn luôn là là có đúng không Được. Dạ. đấy cái cái tôi của người thiết kế đây này đâu thể hiện đây này logo cá nhân của à. chủ sở chủ căn ờ, chủ cái căn phòng này đây dạ vâng đó cả đệm là cũng phải có dấu ấn cá nhân luôn logo Từ cá nhân dấu ấn cá nhân đấy hệ tủ uh, âm tường đấy làm cho không gian uh, uh, có công năng sử dụng nhưng mà này được ẩn đi nó sẽ tạo ra một cái sự gọn gàng vâng đó thay vì là dùng cái lớp kính trong suốt như là phòng ừ. của anh chị ở dưới đúng rồi. thì lại làm một cái kín như thế này kín. nó vừa thể hiện một cái gì đó nó bí ẩn đúng không anh bí ẩn bí ẩn y như cái tông màu này luôn đúng rồi chính xác và mình vẫn có thể để đồ đồ ở đây ở vâng. để, đồ trang trí kia. đúng rồi và để những cái uh, cái cái đồ mà cần riêng tư giấu vào bên trong thì vâng. vẫn có cái công năng để để hệ, hệ tủ âm đấy vẫn để được đồ dạ vâng đó bên trong này thì chắc chắn cũng là bên trong thì nào. vẫn là một cái không gian dù nhỏ hay to thì vẫn phải có cái không gian này dạ. đó là cái khu vực tủ quần áo và để thay đồ vâng. đó thì tông màu cũng đúng không xuyên suốt xuyên một suốt cái màu này nói chung là một cái người trẻ cái phong cách này là rất hợp với cả cái xu hướng bây giờ Dạ vâng. một cái tông màu anh nghĩ là một tông màu của của của tương lai và một tông màu của cái thời đại này nó đang hướng đến cái này rất là lớn rất là nhiều tức là so với những cái tông như là nó sáng thì đây là những cái tông màu nó sẽ thể hiện được cái sự huyền bí và đôi ừ. khi nó cũng thấy được cái gì đấy có sự quyền lực trong đó đúng rồi chính xác. và mình phải uh, tìm hiểu nó ừ. phải ờ, khai phá cái vẻ đẹp đó đúng không anh chính xác đúng không <laughs> giới thiệu thêm với cả như về một cái ờ, đặc biệt của cái lan can này cái lan can này nó không phải là hệ lan can ờ, được ừ, chống bằng những cái trụ inox nữa vâng. mà toàn bộ nó được chôn ngầm vào trong ờ, được chôn ngầm vào trong cái dưới nền à, dạ. đó thì cái hiệu ứng này nó tạo cho mình một cái cảm giác là trong suốt đúng không không vâng. bị vướng cản bởi cái gì đấy được nhìn đứng ở trong có thể nhìn toàn bộ ra cái, cái cây này gần như là bức này nó chỉ là để an toàn thôi và vâng. cây nó vẫn được cảm giác như là nó đang ở rất gần với cả cả cả người sử dụng. Vâng. Ờ, xuyên suốt cả căn nhà thì sẽ em thấy bao quanh căn ừ. nhà luôn luôn là những cái màn kính luôn luôn cây này. đúng không trong suốt vừa tạo hiệu ứng rộng cho không gian và ngoài ra thì chủ nhân có thể ngồi trong phòng nhưng vẫn nhìn được ra bên ngoài như thế Chính nào quan sát được cây cối ra làm sao cả cái tầng uh, tầng 1 mà anh em mình tham quan phòng khách bể cá cũng là có cái mặt kính để mình nhìn xuyên qua được đúng rồi đó thì uh, đấy là một cái mà mà mà anh thấy rất là tâm đắc ở cái công trình này vâng ô nhưng mà anh ơi nãy giờ mình đi đây là tầng thứ ba này ừ. nhưng mà có một cái điều em hơi thắc mắc nhá là phòng bếp ở đâu anh à ừ nhỉ ô thật chết nhỉ bây giờ em mới nhớ ra này chết hay là quên ở bên này hay là quên hả à? quên anh đến... hay lại quên lại quên à, à, <laughs> à <laughs> thế Nó, thì giấu ở đâu em đoán nhá chắc chắn là ở tầng trên đúng không anh đó à, đúng như những gì mà em dự đoán phòng bếp chắc chắn chỉ có thể là tầng 4 thôi à có ai đi ăn mà đi lên thang máy nhỉ ừ, bây giờ thang máy đi vài giây là đến nơi rồi đúng không à. anh văn minh đúng không nãy giờ anh em mình ờ, đi tham quan cũng hơi mệt anh để em vào trở tài nấu nướng cho anh đi có làm được không rồi quá đơn giản so với em luôn em ở nhà ấy bếp như vâng. này mà em không nấu ăn ngon thì thì là do em đấy anh ạ là bởi do vì em đấy. là một người con gái và cũng ờ, chuyên là phụ trách đứng bếp như em ấy à. thì rất là quan trọng cái không gian mà nấu ăn à. nên nên là một cái không gian mà đẹp như thế này xong lại còn được bố trí bởi biện rất là gọn mắt như thế này chắc chắn là phải nấu ăn ngon ừ. rồi nhưng mà uh, em có một cái câu hỏi là bình thường ấy với những cái ờ, phòng bếp thì em có để ý là mình sẽ phải có cái hút mùi hả? À? hút mùi đúng không anh? à. ở đây em đang không thấy. Đó là em là rất là để ý cái gì mà nó gây hại cho người đúng không? Ờ, mình đúng không? Nếu không hút mùi thì làm sao mà nấu ăn ở cái phòng sang trọng này được vâng, đúng không? Đúng Nó sẽ bị bẩn này, nó sẽ bị mùi khắp phòng thì làm sao mà mình có thể ngồi ăn ở trong cái phòng nó như thế đúng không? Vâng. Vậy thì đương nhiên là không thể thiếu được. Vâng. Nhưng mà bởi vì là gì? thiếu thì đây à đấy em hút hỏi mùi. thế thật ra là em cũng biết là chắc chắn anh lại giấu ở đâu rồi đây là bếp ừ, vâng đó, và đây là hút mùi hút mùi à. Ờ, cái model là nó âm âm sàn âm, âm dạ. trong tủ rất là đó. hay hệ ống hút mùi này là khi mình mở lên nó sẽ nó sẽ đẩy cái ờ, bàn hút mùi đây và khi nấu nó sẽ hút ngang vào đây vâng. và được thu xuống dưới sàn nó đẩy ra ngoài à. với cái không gian này ấy, thì cái bếp chính cái bếp này và cái hút mùi này nó tạo cho cái sự đặc biệt của cái không gian này nó làm biến mất những cái truyền thống của một cái bếp đúng không bếp vâng. phải đi kèm hút mùi ở trên đó là truyền thống thì bây giờ là đã được ờ, công nghệ này rồi ờ, ờ, các thứ đã được phát triển lên thì cái việc hút mùi âm này nó cũng đang là một số những cái mà mà lựa chọn để cho những cái dành cho những cái không gian mà ưu tiên sự mở như thế này. Dạ vâng. Đó, một cái bàn đảo kết hợp với bếp đó nấu nướng ấy vừa vừa nấu vừa nhìn ra được không gian vâng. nhìn ra được tất cả có thể là đôi khi là giống như kiểu là mình ăn ở nó giống như bbq được hạn nó có cái dạ. bếp gần bàn đúng không mình nấu đây mình chuyển luôn ra kia như là một uh, vừa đạo, một kiểu như một đạo diễn dạ, vâng, đúng rồi. người ngồi ăn có thể vẫn ngồi ăn và nấu bếp đây và chuyển ra ra khỏi luôn chứ không cần phải là bê mâm hay là bê các thứ khác nữa nhìn trông cũng rất là thích mắt đúng nữa không? Ngoài ra thì những ờ, người khách có thể ngồi ở bàn kia đôi khi cũng vẫn có thể trò chuyện được với ừ. cả người nấu ở đây thì và... đó là một cái rất là tiện lợi nó ừ. không có cái khoảng cách chính xác em Đấy. thấy thế nào <laughs> ra bàn ghế thì lại để ý là cái bàn nó cũng không được thiết kế theo bình thường luôn anh chính xác nó cũng không phải là hình vuông hay là hình tròn mà nó là một cái hình lá hả anh đúng không hình lá, lá đúng không anh và hình như là cái vàng vàng là theo kiểu hiệu ứng giáp vàng à, đây là đúng rồi cái màu vàng đấy chính là được uh, ờ, dát vàng lên wow. Vâng. thì cái câu chuyện là gì ừ, chiếc lá này thì à, cái bàn chiếc lá này ấy, thì uh, em tìm ở trên thị trường thì chắc là không có à. tại vì em biết là tại sao không chắc là đây cũng là thiết nguồn kế gốc của anh chị chủ nhà là một nhà thiết kế may à. quần áo uh, thiết kế quần áo đúng không vâng. thế thành ra là đương nhiên là mọi thứ cần phải là của là chỉ của riêng của anh chị thôi vâng, chiếc bàn này cũng được design theo cái sở thích Vâng. cái uh, sở thích và cái um, ý tưởng của anh chị dạ. một chiếc bàn chiếc lá đặt ở trên một cái phòng ăn khi mà thiết kế bàn theo kiểu này nó không quá to bởi vì ừ. khi mà mình ngồi với những cái bàn quá to thì cái khoảng cách mình nói chuyện với mọi người nó cũng sẽ xa nhau Đúng hơn rồi. nhưng mà đây khi cái khoảng ờ, cách nó gần nhau như thế này thì mình nói chuyện nó rất tiện đây Ngoài này một cái đúng hơn. rồi chính xác một cái nữa mà nó thể hiện cái kỹ thuật ở đây ấy là dạ. gì ngồi trước bàn này em cảm giác nó không có không có điểm chết đúng không vâng tức là ngồi uh, ờ, uh, ờ, mỗi một cái bàn vuông này thì góc này là góc không ngồi được này vâng nhưng với cái bàn này thì chỗ nào nó đừng cong mà chỗ nào, nào cũng cũng, cũng có thể ngồi được Đã. Dạ. đó nó không bị bị bị thành góc chết và bày đồ ăn mọi người có thể rất dễ dàng có vâng, thể thao tác dễ dàng lấy được để lấy đồ ngoài ra thì kể cả phần mép bàn hay là mép ghế thì cũng thiết kế theo kiểu bo tròn lại bo tròn lại, bo tròn lại để không có cái tình trạng là mình bị va đau vào mình bị đau đấy từ cái mép giường em cũng để ý đến ừ. điều đó và bây giờ là cả bàn ghế nữa đó. thì có thể đó là uh, những cái chi tiết nhỏ nhưng mà nó làm nên những cái ý nghĩa rất là lớn ừ. thì uh, là uh, cái tầm nhìn của mọi người ở đây khi mà đặt tâm huyết vào căn nhà này là ừ. những cái nó cực kỳ lớn lao và sáng tạo đúng không anh đúng rồi giới thiệu mọi người Ngồi bên cạnh mình đây đang là anh Bình Anh chính là chủ căn nhà mà từ nãy đến giờ chúng ta tham quan Dạ em chào anh ạ à, Em rất là cảm ơn anh vì anh đã dành thời gian để có thể ngồi đây và có thể chia sẻ với ờ, khán giả Để được biết rõ hơn trong quá trình mà mình thi công có những cái vấn đề gì sâu sâu xa hơn nữa không ạ Thì em muốn hỏi là em biết anh là một nhà thiết kế Và chắc chắn là ờ, từ những cái tính cách của mình là những cái uh, sự tỉ mỉ này mình phải rất là cẩn trọng thì uh, chắc chắn là anh quen rất nhiều người và mình có mối quan hệ rộng như vậy thì cái cơ duyên nào và tại sao anh lại lựa chọn uh, ờ, Vinavec ạ? Cái buổi đấy mình cũng tham khảo ở trên uh, trên mạng trên internet đấy. Vâng. Thì mình thấy một số cái sản phẩm, một số cái tác phẩm của bên vinavik ấy thì nó cũng khá là trùng với cái ý tưởng của mình. À dạ. Thì thì mình uh, có điện với vinavik và được gặp với uh, đồng chí kiến trúc ờ, đông ở bên Vinavik sau khi hai anh em ngồi trao đổi với nhau thì cũng thấy có rất nhiều những cái điểm chung vâng. dạ. thế thì từ đó là mình sẽ bảo là thôi bây giờ thiết kế à, sẽ hợp tác với Vinavik để xây dựng lên một cái ngôi nhà cho anh chị. Ừ, dạ vâng. À, chắc chắn là khi mà xây dựng lên một căn nhà thì không phải là một cái điều đơn giản đúng không anh? Đôi khi là mình đưa ra những cái ý tưởng hai bên à, trao đổi với nhau, thậm chí là có những lúc mình sẽ cảm thấy là nó không thực hiện được hoặc có những cái điều vướng mắc. Vậy thì trong suốt quá trình đó thì uh, cảm nhận của anh thế nào? Anh có cảm thấy hài lòng không ạ? Với những gì mà Vinavic mang lại? Ờ, hợp tác ờ, và làm việc với cả công ty VinaVic ấy, dạ. thì là anh chị cảm thấy là cũng rất là hài lòng với cái lối kiến trúc mà nó mang cái phong cách hiện đại trẻ trung và cái công năng thì sử dụng nó rất là hợp lý tuy nhiên là trong cái công trình là lúc mình làm việc ấy thì nó cũng có cái ý kiến nọ dạ. ý kiến kia thế nhưng mà hai bên ngồi lại với nhau một cái khoảng thời gian rất ngắn thì lại tìm ra những cái điểm chung vâng. để mà trên cái tinh thần là rất là vui vẻ hợp tác à thì anh chị cũng cảm thấy rất là là là, là hài lòng với cái cái công trình của mình vâng. và đặc biệt là anh chị đánh giá rất cao cái tinh thần làm việc rất là nhiệt huyết và đầy trách nhiệm của các cái kiến trúc sư và kỹ thuật trẻ của Vinavik trong suốt cái thời gian vừa qua. Trẻ với cả như đây cả à, cũng ngồi đây đến lúc đến điểm này là khi mà công việc mọi thứ xong xuôi rồi anh chị về ở rồi thì mới vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên mà anh ờ, mình gọi điện cho Đông và lên gặp ờ, trực tiếp anh chị thì cái hôm đấy là một ngày mà nếu mà chỉ cần muộn 5 phút thôi anh có nhớ cái, cái hôm đấy chỉ ờ. muộn 5 phút thôi là anh mình là một người có cái kỷ luật rất là cao dạ. ờ, hẹn chính xác này kỷ luật cao này ngày đấy nếu muộn đúng 5 phút mà chỉ cần bảo 5 phút nữa không có mặt là tôi không phải gặp nữa dạ. thế là ba <laughs> chân bốn cẳng thật, thật nhanh đến đây để gặp và cuối cùng là cơ duyên nó vẫn có nếu hôm đấy mà không gặp được thì nào không có thể là mà ngày hôm nay có thể ngồi đây được dạ vâng. thì cũng là một cái mà mà qua quá trình làm việc với cả anh à, Bình ấy thì là bản chất là bản thân là em cũng như là đoàn tuyển Viravic cũng học được từ anh rất nhiều cái mà mà mà anh chỉ bảo bọn em dạ. từ cái những cái ý tưởng của anh những cái ý tưởng mà làm sao mà để ừ, anh thì anh nói ra ý tưởng mà bọn em uh, anh diễn tả rất chi tiết để em hiểu được anh để, giải quyết được cái bài toán anh đưa ra ví dụ như là những cái sân vườn này là những cái ngày tháng mà anh em mình ờ, mất nhiều cái cái cái cái, cái thời gian à, đúng không anh à. Em cũng rất là cảm ơn anh Bình vì ngày hôm nay anh đã tạo điều kiện cho bọn em có thể tham quan được à, rõ chi tiết căn nhà hơn Và em cũng thật sự là qua đó em cũng học hỏi được rất là nhiều thứ nữa à. Ờ, thì um, hợp tác với cả bên um, công ty Vinavic dạ. thì anh chị cũng cảm thấy rất hài lòng với cái lối kiến trúc mang cái tính hiện đại và trẻ trung công năng thì là hợp lý và đặc biệt đánh giá rất là cao cái đội ngũ kiến trúc trẻ đầy nhiệt huyết và trách nhiệm trong suốt cái thời gian vừa qua Ờ, thay mặt cho gia đình thì anh chị cũng ờ, xin chúc cho ban lãnh đạo của công ty cùng toàn thể anh em trong cái công ty của Vinavic thật nhiều sức khỏe và luôn luôn sáng tạo để xây dựng thiết kế lên được những cái công trình thật đẹp và đẹp hơn thế nữa. Dạ, dạ anh vâng. vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. À, và mọi người ơi, mọi người hãy like và subscribe kênh Kiến trúc Vinavic để có thể theo dõi được nhiều những công trình kiến trúc nhà đẹp hơn cùng Vinavic nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. À, xin chào.